Dạ, ờ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện tại có mặt tại à, à, huyện Long Hồ, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ của à, tỉnh à, Vĩnh Long. À, chuẩn bị ghé thăm à, một à, hoàn cảnh của à, gia đình à, gà trống à, mù luôn. Nói chung là anh này bị mù và anh nuôi hai con nhỏ cũng bị mù luôn. Và đây là cái đường đi vào nhà của ảnh hiện tại ở đây mình vẫn còn xài cầu cá luôn nè cầu cá mà xi măng nha nó tân tiến hơn kiên cố hơn so với hồi xưa đây giờ mình sẽ đi vào nhà của ảnh nha à, được biết thì à, ảnh à, vợ bỏ sau đó thì à, một bé 8 tuổi và một bé 3 tuổi thì ba cha con ở trong một cái căn nhà nhà lá nè lá như thế này rồi ờ, cũng ờ, che cao su hồi nãy là Phước đi vô phải nhờ anh này dắt vô <laughs> anh này là hàng xóm gần nhà à đây dạ chào anh ờ, chào anh anh Kim phải không ạ dạ em tên Phước nha mình ngồi xuống đi anh ngồi ngồi xuống đi không à bé con xích qua đây luôn đi con à, đây hai con anh đó hả dạ ôi rồi trong hai bé này à, bé nào là bị uh, kiếm thị giống anh nữa dạ, bé nhỏ này nữa đó hả dạ. bé nhỏ là mấy tuổi anh dạ, ba tuổi nha à, liêm ơi cầm cái à, máy quay giùm anh đi ừ. đây, cầm nhé đây có uh, nay ghé lại đây gửi uh, chút bánh cho hai hai bé nha trước tiên đi gửi mình gửi quà trước đi cho hai con nè ít bánh ít bánh ít kẹo để hai con dùng nha à, con ờ con còn đi học không dạ con tên gì nè dạ, con tên hồ tuyết nhi con tên nhi còn con tên gì dạ, con tên gì con tên gì tên gì hồ nguyễn phương nhi ờ nguyễn phương nhi ha còn ờ, mình họ tên đầy đủ là cái gì đó anh kim hồ văn Kim ha và dạ, được biết là anh bị ờ, khiếm thị luôn ha? kiếm thị mà sao ờ, điện thoại ờ, nghe gõ nói chuyện ầm ầm vậy dạ tại có cài cái giọng đọc của dành cho người khiếm thị anh ờ à. bây giờ ai đọc ai gọi tới là nó sẽ đọc tên người đó hoặc là số điện thoại lên hết hay vậy dạ. Ờ. cả cả trên màn hình trên nó, màn hình nó luôn cũng đọc cái, gì. cái đi ở đây em thấy có cái bàn phím này ờ, dạ, bàn phím uh, kết nối bluetooth cho cái cái điện thoại luôn á mà à. nó có chữ nổi vậy hả để mình mò đó hả dạ ủa cái này là che ở ngoài là em thấy lá ở trong mình che cao su gì không hả dạ, anh tại mưa tạt á dạ rồi hoàn cảnh của mình ở đây là ba cha con ở ờ, đất này là của ai anh dạ đất này của ờ, ba mẹ à, đất của ba mẹ hả dạ mà đang đang tính là chuẩn chuẩn bị đang làm cái thủ tục mà để tách ra cho dạ. là một cái nền 120 mét vuông à. vì vợ anh đâu dạ dạ bỏ đi đi ờ, lâu chưa anh Khiêm dạ hồi chỉ thị 16 chắc nay năm mấy năm gì vậy ờ rồi vợ anh là cũng được bình thường hay là cũng là kiếm thị luôn dạ cũng kiếm thị luôn kiếm thị ha rồi bé bé bé bé nhỏ này tên gì dạ tên Phương Nghi Phương Nghi ha còn con là Nhi hả dạ. Nhi này Phương, Phương Nghi ờ, là bị bẩm sinh luôn hay sao anh dạ bẩm sinh bẩm sinh luôn ha con thấy à, số mấy con thấy không có nghĩa gì bị kiểu là là hay là mờ anh hay là không thấy luôn bây giờ hiện tại thì nó vẫn còn thấy mờ mờ hả dạ. mà đi khám bác sĩ nó không có trị được tức ờ. là bị gì á anh bác sĩ nó bị gì là bị bẩm sinh là không trị được rồi ờ. À, sau này không biết có ghép giác mạc được hay không thì đợi thì sau này nó lớn lên nó ờ. biết còn hơn cái là bé lớn không sao chứ ha anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi đó anh Kim anh dạ, năm nay là 39 40 39 40 hả yeah. Dạ. em thấy nhà cửa sạch sẽ quá mình bị khiếm thị vậy mà có ai dọn dẹp phụ không hay là sao mà em dạ thấy không. nhà cửa sạch sẽ quá trời luôn nè à? dạ không em <laughs> tự xử hả em tự ra đài nuôi con từ hồi lúc mà hai mươi mấy tuổi rồi mà dạ ủa rồi mình cái nghề nghiệp chính của mình là làm cái gì đó anh dạ sao bóp ấn nguyệt nha ờ à. rồi vợ anh lúc trước cũng vậy luôn hả dạ thấy sạch sẽ quá trời luôn ờ tôm tất con nhúm có cái giường rồi cái bếp rồi mình tự nấu ăn luôn ủa rồi sao mà anh lại anh mở này được ta anh anh mở đi mà em thử rồi sao mở bếp ra được quen quen hả tức là anh bị khiếm thị là của mình là không thấy luôn hay là chỉ dạ. là mờ mờ anh dạ không thấy luôn không thấy dạ, luôn hả mắt không à, à. à. <laughs> là ví dụ như đi chỗ lạ thì nhờ người dắt thôi à. ví dụ cháu quen thì bình thường Trời, vẫn xài bếp ga rồi như nữa hả vậy vậy là mình biết nó đã cháy rồi hả dạ. là do là tay mình gần đây thấy cái hơi hay là sao cái, nên lúc nào nó cháy thì nó cũng tỏ cái nhiệt, nhiệt nóng ra à cái nhiệt nóng để dạ. trúng cái tay thấy cái tay anh để gần đây nè phải không dạ. hoặc là là là cái bếp có nhiều cái bếp thì nó cũng kêu cái phật nha nè ờ à, kêu cái phật hả dạ. à thường thường giống như trời không cho mình đôi mắt thì nó bù lại là cái lỗ tai mình nó thính giác nó nhạy dạ. rồi giặt vũ rồi mình tự vệ sinh hết luôn dạ, tự làm hết rồi và như cái vị trí như vậy anh lấy giùm em hội cái chai nước tương đi <laughs> chai nước tương ha dạ, dạ chai nước tương à rồi rồi theo anh vậy là chai đó là còn nhiều hay ít dạ chai này còn hơn nửa chai hơn nửa chai à? còn có nửa chai à <laughs> còn nửa chai hơn nửa chai cũng hơn nửa chai hơn nửa chai cao hơn nửa chai ờ, cao nửa chai xíu ha rồi em thấy có cái hũ gì mà đen xì nằm ở góc này là cái gì dạ ngoài ngoài bìa ngoài bìa đó cái hũ đó là hũ gì cái này là nước màu à nước màu ha dạ. rồi kế bên kế bên là mình là nhớ vị trí là, ha sao anh là bột ngọt à mình nhớ vị trí ha dạ nếu mà lỡ mà có con bé nó để lộn thì cũng dạ, rồi đó rồi cái, cái cái cái cái hũ nào là bột ngọt đâu dạ, gà hới mùi nó cũng biết được trời trả lại thì khó gì luôn trả lại biết sao không nó có em mới mới đổi vị trí vậy mà vẫn biết luôn hả nó có cái này nè ví dụ như cái keo mà mà bọc niêm là nó không có cái này không có cái nào anh nó không có cái, cái... à, à có, cái nhám đây hả dạ dạ đúng rồi mình cầm lên giống như ờ, có cái uh, bột ngọt thì nó có cái uh, cái cái nhám ở dưới này phải không dạ. à bởi vì nhận dạng qua vậy giống như muối thì nó vuông còn đường thì nó tròn tròn còn cái này thì nó có hiệu lên à, ờ, đó, nó có hiệu là anh là anh bị bẩm sinh luôn hả anh dạ. nhà anh là có bao nhiêu anh em á anh Kim dạ có bốn anh em rồi mấy người kia là như thế nào dạ mấy anh kia thì bây ờ, giờ ờ, nói chung nguyên cái nhà đều khó khăn hết trơn rồi, à. đi mặn ăn vậy đó rồi nói chung là đi mặn tối ngày giờ chỉ à. có ba với mẹ ở nhà nó à. lột học đều vậy lột học đều ha dạ. lột đều đi rồi là từ lúc mà vợ anh bỏ đi tới giờ là có quay trở trở lại nữa không dạ chưa chưa quay trở lại à. là hồi xưa là mình ờ, đi làm rồi ở cùng sớm hay sao hay là cưới rồi sanh bé ra rồi giờ dạ. khó khăn rồi tự bỏ đi luôn vậy đó hả cái đó hồi lúc đó đi học uh, sa bóp nè à, rồi quen quen rồi ở rồi có cái đăng ký kết hôn đàng hoàng có luôn hả dạ rồi trong cái thời mà dịch bệnh đó, nó khó à. khăn quá Rồi tự giờ chị bỏ đi luôn vậy hả dạ, chắc ờ, có lẽ là cái cái, cái đời sống không có yeah. Dạ. Vậy lúc trước là cũng được. sống trong cái nhà như vậy luôn á hả? Nhà này là luôn hả? Dạ, ở nhà trọ trên kia. Ở, trên, trên Bình Dương Trên Bình Dương. Dạ. Vậy là anh uh, sau dịch rồi anh mới về đây rồi cất cái này. Dạ trước dịch luôn. Trước dịch. <laughs> rồi cái nền này là ai chán cho mình anh? Em thấy dạ, cái nền xi măng nè. Này ông anh anh ba anh làm gì? Dạ. Em thấy mình bỏ dép ra bởi em cũng bỏ theo luôn nè tại em sợ mấy đến nó đi ra ngoài rồi nó lôi phân gà rồi vô em ờ, vậy là mình thà mình để vậy cho nó kỹ ha dạ. điện ờ, điện đồ vậy mình cũng biết luôn ở đâu anh mở điện lên giùm em cái ơi mở bóng đèn lên dạ. để cho bé bé học hả anh dạ, chứ chứ chứ em nghĩ ờ, nếu mà giờ có anh có mình nên thì cần gì phải bóng đèn luôn dạ nhiều khi cúp điện em còn không biết <laughs> cúp điện không biết hả dạ. vậy là bóng đèn nhiều khi có bắt quạt lên cúp điện mới biết thôi ờ à. rồi cúp điện đồ gì nói chung là giặt vũ đồ chứ không biết hết luôn dạ. tự xử ở đây mấy bữa gài là có ờ, nhóm ờ, có nhóm nào hay thiện nguyện từ thiện hay youtuber nào ghé thăm anh không dạ cách đây cách đây khoảng chừng tháng tháng mấy gì đó em dạ. không nhớ rõ lắm có ờ, kênh phạm thuận anh anh, à. anh thuận tới cũng có dạ. giúp đỡ được uh, mười mấy triệu à gì đó hả rồi uh, có cái chùa gần nhà nè ừ. Ờ, cũng uh, biết được em hoàn cảnh vậy thì dạ. uh, cũng có vận động cho 70 triệu để cắt nhà à rồi, rồi cất chưa anh dạ đang tiến hành cắt mà tại vì uh, thật ra em có hai đứa con nè dạ. em cũng muốn là, là thật ra mạnh thường quân cho thì em mới cắt nổi thôi dạ đó, cho nên là em cũng có cái mong, mong, ước mong ước có thể có mạnh thường quân nào giúp đỡ em hay cắt cái nhà cho nó được được cái, ví dụ nó dài hơn cái kiểu mà người ta cho quy định á ờ. tặng uh, cho con rồi nó có chỗ riêng tư chứ ba cha Để con lớn lên không dạ, cái thứ nhất cái thứ hai nữa là cái nhà mà đặt uh, ờ, bên chùa họ tính hỗ trợ là có nghe nói là có hỗ trợ nhà vệ sinh gì chưa tại lúc hồi nãy lúc đầu á em vô em thấy là đi cầu cáo ở đây đó ha dạ đúng này là anh là đi là đi ngoài luôn á hả đi ngoài đó luôn trời chứ sụp lên sụp xuống lại vậy. bị lọt dưới chưa dạ lọt lại <laughs> rồi cái cầu vậy mà đi uh, anh anh đi ngoài luôn rồi lỡ rồi dạ, sụp à, sao mà... rồi bé mấy bé này cũng đi bằng cách nào bé này thì à, em cho nó đi bằng bô còn bé à. đó thì nó tự đi nó có thấy mà à. nói chung là cái đường đi đó thì uh, đi sụp lên sụp xuống hoài à, còn ra cái đó thì có cái tay vịn đi vô oh. thì không đến nổi là phải té dưới cầu đó yeah. Dạ nhưng mà nó cũng khó khăn lắm chặt lên chặt xuống hoài ờ. bé nghi 8 tuổi rồi vậy là có đi học dạ, chưa bé học chưa con gần 10 tuổi rồi bé này hả dạ. con đi học lớp mấy rồi dạ năm nay con lên lớp 5 lớp 5 rồi hả ờ, học giỏi không dạ học khá học khá hả rồi ở nhà có phụ ba đồ giữ em không dạ ở đây là chắc nếu mà ờ, có hoàn cảnh của mình vậy thì cũng được ờ, bên ờ, địa phương đồ hỗ trợ đồ cho giảm học phí rồi cho mấy bé được phải không dạ hiện tại giờ em chưa được cấp cái giấy hộ nghèo nữa chưa nữa hả dạ cho nên là cái đó là nhà trường tự xem xét cho à. cái kiểu theo khó khăn thôi chứ chưa có gì hỗ trợ mấy cái đó à. rồi anh có nghe nói là chừng nào mà bên chùa họ rồi tiến hành khởi công sửa cái nhà cho mình không dạ thì nội trong tháng này á à nhưng mà chưa có biết là có nhà vệ sinh hay không phải không dạ dạ ta thì... chỉ cho cắt là luôn tiền thợ đồ là trong vòng 70 triệu đó là quy định bề ngang mấy mấy, mấy mét 4 mét bề dài 8 mét à vậy thì nó ngắn quá à, 48 là tức là 32 dạ. mà trong khi đó bà ba mẹ thì cũng cho được 120 à, mét vuông hả dạ dạ là cái cái nguyện vọng của mình là tính cắt là dài khoảng bao nhiêu dạ thì à, tính à, bề bề ngang 4 hay là 4 mét rưỡi gì đó dài khoảng chừng 15 16 mét gì được à, để cho có phòng được cho mấy bé luôn nếu dạ. cất là cất ờ, lỡ rồi cất mà một lần một phải không dạ. để lỡ cho mấy bé lớn để nó có phòng rồi nó ở phải không dạ đúng rồi à. tại thật ra là, là 8 là... mét thì đúng là chỉ được cái bếp với lại cái chỗ ngủ thôi dạ nhưng mà con trai điểm sao mà con ừ. gái nó lớn thì uh, anh nói cũng hợp lý Lần nữa anh cứ dạ. cứ thương lượng lại với bên uh, bên chùa ha dạ. chùa chùa ở đây là chùa gì anh rồi ờ, em cũng quên dù tại vì à. người ta giới thiệu qua đây em à. quên thì coi đi để trong ờ, cái dạ, quá trình ờ, chùa Long Bình chùa Long Bình Long Bình Long dạ. Bình chùa Long Bình hả thì um, chùa có 70 triệu thì để, để coi coi nếu mà anh hỏi người ta nếu mà có nguyện vọng được tới cất được như vậy á thì khoảng là bao nhiêu tiền rồi mình có để dành được mớ nào chưa đợt trước người ta cho anh gì đó anh bên kênh youtube gì ờ, phạm thuận dạ, gì đó dạ, anh cho được có để dành được mớ nào chưa dạ, cho được mười mấy triệu anh có dặn là đi khám mắt con bé này à. rồi ờ, xây sở rồi gán nhín nhín để có, có dư đặng đóng cái ton của cái cái nhà này lại nè thì à. em cũng còn ừ, được khoảng chừng 10 triệu vậy à nói chung á là khi mà em quay lên về lên mạng á, thì uh, nhiều người ta cũng biết anh có tiền trong mình mình có tiền giữ kỹ dạ. thấy mình giờ trong gia đình đơn cha con đơn chiếc mà mù gì nữa cũng nguy hiểm dạ thật mình... ra em cũng có ờ, ra đài cũng lâu rồi em cũng đi uh, bươn kể cả bánh với số rồi luôn rồi cho nên mấy cái này em cũng gành cũng gành ha <laughs> dạ. bởi vì tiền bạc cũng kỹ lưỡng phải không dạ rồi xung quanh đây là hàng xóm được không ha là anh em của mình dạ anh, anh em không à anh em hả dạ chung là anh em là chỉ giúp cái kiểu mà ví dụ như ăn hàng ngày mà không có thì đi xin ờ, ờ, miếng nước mắm miếng gì đó thì được à. chứ ờ. còn anh em thì bên em khó khăn lắm còn bên vợ thì được được mà giờ nhà. vợ đi mất tiêu rồi hả không dạ còn ở bên bên nhà vợ của mấy ông anh thì cũng được được mượn chát rồi để ông cắt nhà này nhà à. bên đây là của ông anh ba nè mà à. mà mượn bên vợ cắt không bây giờ bằng trả nợ ừ. em thì hôm nay ghé lại đây thì uh cũng uh, mới biết được cái hoàn cảnh của anh thôi chủ yếu là ghé lại xác minh với lại uh, quay clip rồi về rồi ờ, em đăng lên rồi uh, để uh, coi xem có cô chú nào hỗ trợ mà bây giờ thì hỗ trợ thì <laughs> em cũng biết hỗ trợ nhà thì cũng có mạnh quân hỗ trợ tiền thì cũng có nhóm cho hiện giờ em có nguyện vọng của anh là chính là làm thêm cái nhà vệ sinh đúng không ạ à? tại vì nếu 70 triệu thì uh, em nghĩ uh, bên này nếu cấp cất mà dài 15 thì nó không đủ nhưng mà vợ 48 dạ. thì nó đúng là theo cái khoảng cách khoảng cái khoảng đó thì nó vừa đủ dạ. bởi vì anh anh cũng hỏi lại ờ, cái nguyện vọng của mình là có có nhà vệ sinh gì đó chẳng hạn như giờ ờ, mình à, à, muốn làm thêm nhà vệ sinh dài dài vậy đó là thêm bao nhiêu tiền dạ. anh thêm bao nhiêu tiền nữa thì anh hỏi thử rồi có gì anh cho em hay thì coi em có giúp được cái gì đó thì mạnh thường quân hỗ trợ thêm nữa thì giúp cho gia đình mình giống như là hai hai hai hai nhóm kết hợp gộp lại để sửa cái nhà cho mình dạ anh cứ ờ, việc liên hệ với bên chùa khi mà chùa xuống ờ, làm đó dạ không cái này bên chùa là giao cho mấy ông anh em làm luôn à giao 70 triệu cho mấy ông anh của dạ, anh làm dạ, phải không là giao giao cho mấy ông anh làm rồi ờ, khi mà mua vật tư á à. là đem phiếu về ra ngoài đó là là người ta thanh toán à tức là dạ. thợ thầy đó là là mấy anh của anh Khiêm dạ. à, là làm thợ thầy dạ. à, rồi mua vật tư á, thì chạy ra chỗ ngoại mua dạ. à, xong rồi à, nữa rồi bên chùa sẽ ghé đó thanh toán dạ. à, em hiểu em hiểu em hiểu cái vấn đề đó thì vậy nếu mà như vậy phải không dạ. thì à, sao ta để à, sao mà kết hợp được cái này em phải sao mà kết hợp được uh, để sao biết em ngồi hay vậy sao biết em ngồi hay gì sao biết em ngồi hay mà lấy ghế được rồi sau là ta để để uh, để em uh, suy, suy nghĩ coi uh, thì uh, chẳng hạn như uh, tại vì ở bên uh, sao anh uh, cái cái uh, ông thầy á ừ. là ông không có cần là quay phim gì lên hết á à. cũng không có cần để băng gom băng gì á ừ, đúng rồi em thì cũng vậy không cần thiết mấy cái đó nhưng mà tại vì phải quay quay phim dạ. như vậy để báo uh, với mạnh thường quân là mình đã hỗ trợ như vậy dạ thì ý em nói là dạ. không có sợ đụng phía bên ông thầy dạ thì không phải sợ đụng mà ý em nói là kết hợp sao chứ tại vì sao chứ bên kia đang hỗ trợ cất như vậy rồi mình dạ. cất thêm nữa như là ờ, cái tiền nhập tư mua hai cái nó nó khó nó khó xử bởi vì đang suy nghĩ sao mà cho nó hợp lý chứ mà mình có chi mà mình liên hệ nói chuyện với ờ, nói chuyện với thầy anh có số điện thoại đồ của bên chùa không dạ không không ha thì ờ, chừng nữa nếu mà có ờ, quay trở lại hay là khi nào tiến hành cấp đó anh xin cái số liên lạc cái đi dạ, rồi hỏi ờ để em nói chuyện cái rồi hỏi ờ như, như tính như vậy đó thì có gì em là cái người trực tiếp em trao tiền rồi cho phụ bên thầy luôn rồi thầy bên anh cấp cho nó tiện dạ. nếu mà có mạnh thường quân hỗ trợ dạ. còn không nữa thì em về có mạnh thường quân hỗ trợ nữa thì uh, em sẽ quay lại em gửi em trao tiền cho anh thì anh coi nữa anh ờ, sắp xếp như thế nào đó mà nó tiện tại từ bên bển em qua đây cũng hơi xa dạ. từ Cần Thơ qua nãy nhém nữa lạc lạc đường luôn rồi đó trời trời ông chỉ ờ, hồi nãy anh chỉ em đi cái đường mà bên chợ ờ, Vinh đó dạ. đi tới chợ Long Hồ ôm nguyên cua hình chữ U luôn á anh mà hỏi người ta dòng lại kịp hồi nữa tá quả lời ông đó ông em bị mù mà em có thấy đường đâu em chỉ vậy em nói rồi giờ anh chỉ cái đường em vô chị anh chỉ giùm em cái đường về vô nhà anh ông chỉ tới chợ Long Hồ á tới ngay chỗ đó rồi ông, em nói vừa qua cầu Cần Thơ em đi hướng ờ, Vĩnh Long hay là em đi hướng Trà Vinh em nói đi hướng Trà Vinh á dạ. trời ơi ông chỉ đi hướng Trà Vinh bởi vì ông nói hồi cái ông nói là ông đâu có thấy đường đâu bởi vì ông đâu có biết ờ, <laughs> ông đâu có biết ông chỉ vậy ờ xé ờ, ăn đi con tại tại đây chú xé cho không nhớ cái đoạn đó là quẹo về trà vinh là nó nó đi hướng khác dạ tại vì cái đường này cũng đi xuống trà vinh được á đường này xuống trà vinh thêm khoảng 50 cây nữa. 50 cây đúng rồi hồi nãy tới ngay chỗ cái cua mà để quẹo về bên đây đó em thấy để là 62 cây nhưng mà giờ nãy giờ chạy cũng thêm mười mấy cây nữa thì chắc cũng còn ờ, năm năm chục cây nè con bác sĩ khám là nói bé ờ, bé, bé nhi ờ, bị ờ, giác mạc hả dâu dâu tay để nhà kêu dâu tay nhà kêu dâu tay hả dạ. nó bị bẩm sinh ờ. thì người ta chỉ nói bẩm sinh thôi ờ. nó có cái cái cái cái giấy ở đây nè dạ hay ha vì mà giống như là quen nó để đâu thì nhớ đó dạ. quen chỗ với lại hình như nhiều người khiếm thị người ta đi bước bước chân nữa từ cái chỗ đó bước chân mấy bước là tới đó là tới người tới đây thì thua rồi đó Ủa, cái phải không con phải cái khám mắt không hay là cái khám khác vậy khám khác ở đây em coi cho coi cái tên là biết à, Phương Nghi nè Hồ Phương Nghi sổ ờ, ờ, à, của mình ở đây là ấp Phước Chinh ha xã Bình Phước mà không mắc mà thị lực kìa ờ thị lực gì nè sẹo gì đó ừ. sẹo bẩm sinh nè sẹo này mấy cái này hay kia thành mấy chuyên ngành không mới khám hồi 10 tới tháng 6 nữa nè vậy mới cách đây uh, tháng rồi à hả dạ. mới đã khám nữa nè anh nè anh quên quên đưa anh có thấy đâu đưa mà bởi sao không thấy không có chụp rồi thôi vậy ờ, đây cũng lần đầu tiên em ghé ờ, thăm anh ha để coi ờ, biết được cái hoàn cảnh của cha con mình rồi lỡ nào giờ ở đây cho tiền đồ vợ đồ lên mạng đồ nghe biết được rồi về rồi lấy hết không trời dạ, không đâu. thật ra thật ra quay nó cũng biết rồi à. nó cũng có la la mà em nói thiệt là bây giờ sao? bên bên bên, bên, nó thì nó làm nó đâu có gãi về cho em bao, bao nhiêu đâu đâu nuôi con được đâu ờ. bây giờ phải nhờ cộng đồng thôi chứ em chỉ có cái tiền lương hàng tháng có 1 triệu tám chục ngàn à. à, là dành cho người khuyết tật đó có dạ. không là là đâu có lo nổi đâu à. tức là chị điện về hả chuyện dạ. về la mà để cho người ta quay lên mạng dạ, này mà, không? dạ mà em cũng đâu có nhắc đến tên đâu ờ. em chỉ nói vợ vợ thôi mà ờ. cái em thấy có bé bé bé này nó bị cái gì con mắt nè con bị cái gì vậy con anh nó, thì chắc không thấy rồi nó, bé bị nguyên cái giờ, cái giờ nguyên cái dòng chắc chắc lên nó nó bị dị ứng môi trường nguyên cái dòng mắt viêm thôi cái dòng này ờ dòng dưới dòng trên luôn đó nè con nhắm mắt lại ơi nè đó thì đâu không có gì đâu viêm nhiễm dị ứng ngoài trường á vậy đây em ghé em ờ, em ờ, gửi cho anh 2 triệu nha để mình ờ, xây sở cái gì đó còn cái tiền của nhóm khác thì <laughs> đó là tiền đó của nhóm khác em không biết cái này thì như em gửi cho anh đi rồi uh, chừng nữa về này, quên <laughs> trời quên cứ đưa không đâu rồi đó đếm này này biết tợ nhiêu không mình à quên à, tiền gì mình biết không ta dạ, tờ 500 tờ 500 hả rồi à, tờ này là bao nhiêu nè ví dụ tờ này là bao nhiêu cái này này tờ 200 ừ, 200 rồi này tờ bao nhiêu cái này nên nói chung là em đo là nó hên xui lắm Tại đo hên xui hả dạ, trong cái điện thoại tờ này 50 à ở trong cái điện thoại nó có cái ứng dụng mà hay lắm hả rồi trả lại hai trăm gửi là nó đọc <laughs> này lấy kia thôi <laughs> sao à ủa cái điện thoại ứng dụng là sao đưa tiền vô vậy là nó đọc vô hả nó sẽ đọc bao nhiêu bao nhiêu hết à hay vậy có hả đâu cái điện thoại đó đâu con cho chú mượn coi ơi coi ứng dụng coi ừ. nghe hay quá trời vậy lướt nghe giọng mà biết à. à là cái điện thoại dành cho người uh, khuyết tật luôn hay sao anh hay là yeah. Dạ. khác nói chung là có hỗ trợ cái cái cái, ờ, cái à, ứng dụng cho người khuyết tật nó nó cũng ba ba ba gai lắm nhiều khi mở nó khó lên nữa nè quay chắc là anh anh sao rồi sao mở máy rồi coi ờ, à bắt, bắt đầu nó nhận tiền này. đó 500 nghìn này. à 500 nghìn 500 nghìn đó hả nhỏ dạ, xíu vậy bắt bự lên được à, ờ, 500 nghìn ha à, chậm lại cũng được nữa à, tất là nhanh phải không rồi đâu để em đưa tờ này vô thử coi nó ra bằng không à, ờ, 50 nghìn 50 nghìn hay ha tấp nữ chị đó nói chuyện lẻ vậy chị đâu có gấp gì đâu à, cái chị chứ chậm lại cũng được à vậy đó hả dạ, Rồi thường ta điện lại là nó nó nó, nó đọc tên hả? Dạ. chậm rồi, chậm rồi Đã làm chậm rồi. Việt Nam. Espeeder, chấp nhận điện đồng Việt Nam. Ờ, sao? 200 ờ, hay ha à. anh điện cho, anh ảnh có báo điện gì cái điện thoại tao mày đang cầm quay rồi lấy gì điện <laughs> không này vô vô vô ví dụ như vô điện thoại là nó cái, cái tên của anh nó gọi gọi tới là nó có nè anh lâm cuộc gọi đi đi đọc hai giờ bốn anh xuất cần thơ hai cuộc gọi đó. đến đi đọc hai giờ bốn mươi lăm chưa ồ đâu nó hiện sao rồi chết chết lại nghe nghe cho nó nghe anh lâm cuộc gọi đi đi đọc hai anh xuất cần thơ hai cuộc gọi cuộc gọi đến đi đọc hai giờ bốn mươi lăm chưa hai cuộc gọi nè cuộc gọi đến nè à vậy đó hả anh lâm cuộc gọi đi đi đọc nè mày bấm vào đây nè màn hình nó đâu có thấy đâu thấy tối mười gì mà vẫn vui à ờ nó vuốt lại gì mà nó hiện nha dạ tại em em em tắt cho mấy đứa nó đừng thấy đó sao cái cuộc từ được nói lên hết hiện rõ màn hình Đăng biển rõ màn hình, trở về. À. Monster TV, cửa sổ trang điện thoại. Điện thoại, không qua đầu trang. Anh Lâm của anh Quốc Cần Thơ, hai cuộc gọi, cuộc gọi đến 2 giờ 45 trưa. Tin nhắn. Rồi rồi rồi, chết rồi điện cho ai rồi kìa. Cô Peter Maslan, cô Am, cười ra nước, em cô điện bạn điện bạn hả rồi lỡ điện luôn rồi bạn mới gọi đó người, à, người khác gọi người khác gọi à. rồi thôi vậy chắc có lẽ phước uh, xin kết thúc clip uh, tại đây nha và dạ. hẹn gặp lại cô chú anh chị ở uh, một dạ, cái dạ, clip uh, sau uh, cũng chúc sức khỏe anh nha dạ. giữ gìn sức khỏe rồi uh, nếu mà em về đi thì lỡ uh, đợt sau có mạnh thường quân nào đó cho đó thì lại em như hồi nãy giờ anh em mình nói đó có biết được cái uh, số điện thoại của sư bên kia thì cho em hay có gì uh, để em bàn với với cái cái sư đó đó coi coi mình tính sao đó thì cho như theo nguyện vọng của anh làm thêm cái nhà sinh không hay là anh hỏi là bảy trong cái 70 triệu mà cất kiểu mà dạng 48 đó đó 48 thì 32 dạ. mét vuông đó là có nhà vệ sinh chưa để cho tiện cho mấy bé này nhiều khi lỡ buổi tối mất vệ sinh rồi đi ra vô cũng uh, khó khăn tại cái cầu khỉ hồi nãy mé ngoài kia nhìn thấy nó nguy hiểm quá rồi với lại anh nữa dạ cái đó thầy có nói là cắt hoàn tất cái nhà hoàn tất cả nhà thôi chứ không biết là có nhà vệ sinh hay không thì bởi vậy anh anh hỏi thử đó giờ anh hỏi thử rồi có nhà vệ sinh không à. thì có gì thì ờ, anh liên hệ lại với em dạ em thì nhỏ tuổi hơn anh Khiêm rồi <laughs> rồi thôi vậy em chào anh nhé dạ. giữ tiền ờ, cẩn thận nha mà cái đường vô đây thì nói chung là uh, Phước chỉ nói đơn giản thôi ở huyện uh, Long Hồ thành phố Vĩnh Long rồi nếu mà cần hỗ trợ gì thì uh, liên hệ liên hệ qua Phước thì Phước muốn gặp thì Phước cho số điện thoại của anh Khiêm chứ giờ kêu chỉ đường Phước cũng bó tay không biết chỉ sao nữa <laughs> <laughs> Phước cũng nhờ ta dẫn vô rồi <laughs> dạ, sẵn đây các em cũng xin cảm ơn ờ, à, mạnh thường quân ờ, gửi cho em 2 triệu hai triệu này là em chích ra trước á chứ không biết có dạ. tiền hay không nữa em chích thẳng ra trước em ứng của em ra để uh, gửi đó còn nữa em tính sau mà không có ai cho thì của em luôn không có ai cho thì nó em trừ lại còn cái bánh à, kẹo này thì em gửi biếu ở quên gửi uh, gửi tặng cho mấy bé dùng dạ, dạ em xin cảm ơn anh rồi vậy ha thôi chú dạ. về luôn nha rồi thôi chào cô chú anh chị và các bạn nha bye bye và hẹn gặp lại